Xin chào mọi người nhé Hôm nay sẽ đưa mọi người đi ờ, khảo sát cái tuyến là tuyến Zipon Ở đây là khảo sát để ờ, phục vụ cho cái nhu cầu kinh doanh năm 2023 Ví dụ ở đây là những cái khu này là khu mà nó không mà chưa có hạ tầng của Viettel thì sẽ phải đi khảo sát để ờ, đưa ra các phương án ở à đây nó có cột Viettel này đây đây có cái cột của Viettel sẽ mình sẽ đặt một cái hộp ở đây ở khu này cũng nhiều dân mục đích của cái việc mà đi khảo sát ờ, Zipon này là có hai vấn đề này thứ nhất là cái nhu cầu của khách hàng là có sẵn mình chưa đặt được cái tủ hộp cáp cái thứ hai những cái hạ tầng mà đợt trước mà nó đã full nó không còn hạ tầng nữa thì mình sẽ đây khảo sát đây khảo sát tiếp này đây mình sẽ đặt một cái hộp đây này vị trí đây giữ vào đâu nhỉ đây kích vào đây đây cột à, này là cột việt theo này cột vuông 7 mét <coughs> phía trước trụ 8 cái đường 100 mét tụ cáp việt theo cách chạm 100 mét đây nó có cả trụ ảnh đấy sau khi anh em đã cập nhật được thì nó sẽ ghim cho anh em một cái tủ này đấy bây giờ anh em đi tiếp nhé ở đây là đặt một cái tủ ở đây rồi cách con chạm này trước đây 100 mét ở trong này có khoảng độ 10 hộ dân 10 hộ dân nhưng mà chưa có một cái tủ hộp cam nào bởi vì cái đợt trước là không có bởi vì đợt trước ở đây ấy là không có đường cột điện cho nên là dẫn đến cái tình trạng là cái không thể đạt được cái tủ ốp đáp tuy nhiên ở đây tôi đặt đấy bởi vì ở trong này có rất nhiều khách hàng là có nhu cầu có nhu cầu anh em nhé có rất nhiều khách hàng có nhu cầu lắp mạng nhưng mà nhưng mà anh em chúng tôi ấy, không thể triển khai được cho khách hàng cho nên hôm nay tôi sẽ đặt một cái tủ cáp vừa lúc nãy để ờ, khách hàng có thể lắp được cái mạng Viettel cho nên những anh em nào mà có nhu cầu lắp đặt nhá những cái điểm mà anh em mà chưa có hệ thống cái đường mạng lưới của cái Viettel ấy thì anh em liên hệ với ờ, anh em anh em chúng tôi để có thể ờ, đưa ra cái phương án khảo sát cái tuyến di Vipon đây chúng ta sẽ đặt một hộp ở đây ở cái ờ, của cái xã này ấy, thì tôi sẽ lên có độ tầm 20 hộp nữa để đảm bảo được cái nhu cầu kinh doanh đợt trước ở đây ờ, năm ờ, cách đây 3 năm ấy thì tôi lên ở đây là 30 hộp cáp tuy nhiên trong quá trình kinh doanh ấy thì ờ, có một số những cái tủ hộp cáp nó đã nhiều rồi nó đã đầy khách hàng rồi với những cái vị trí cũng chưa có cái tủ hộp cáp cho nên bây giờ sẽ đi đặt thêm ở góc bên này thì thôi góc bên này thì chưa chưa chưa sử dụng hết trên uh, trên ngọn đồi này tôi sẽ đặt một tủ à tôi sẽ đặt tủ này đi à tôi đặt trên ngọn đồi này đi đây là cột điện lực này điện lực này 7m tủ 8 cách đường 50m ờ, tủ cáp trên đồi đây nhỏ nha đây tủ cáp trên đồi bởi vì sao lại phải đặt ở trên đồi nói vẫn cái à, tủ cáp đặt ở cái vị trí ở trên đồi này là khu này là nó có hạ tầng rồi nhưng mà cái trong quá trình mà thi công ấy nó rất vất vả cho anh em thứ nhất là nó băng đường này cái thai nó lại lên đồi này xong xuống đồi này xong lên đồi này xuống đồi đó thì tôi sẽ đặt một cái tủ cáp ở đấy để ờ, thi công cho nó thuận lợi tôi phải gọi cho ông anh xem là thi khảo sát từng xóm một hay là hay là khảo sát theo ấy theo trạng anh ơi hôm trước cái khảo sát ờ, Zipon đấy thì uh, khảo sát từng xóm hay là khảo sát theo trạm phải đẩy á phải phải đẩy ờ, anh anh forward lại cho em với à rồi rồi 嗯，知道了。嗯。嗯嗯嗯，知道了。 nhưng mà đây là khảo sát mở rộng hay là khảo sát đấy đây là khảo sát mở rộng à rồi khảo sát toàn tuyến luôn nhỉ rồi rồi đây để em ngó xem nào Ừ, rồi. Rồi rồi rồi. Đây là khảo sát mở rộng anh em nhé. Xem qua đã. khảo sát toàn tuyến thì nó cũng hơi khó bởi vì bây giờ <coughs> lên một trạm như này cũng rất là khó chắc khảo sát theo theo để mở rộng thôi đây cũng nằm đây cái tủ ở bên kia anh em thấy không đợt trước đợt trước là nó có một có một tủ ở đấy nhưng mà nó bị bốc bộ chia rồi cái thứ hai nữa là cái sợi đấy sợi cáp đấy nó bị lỗi rồi bây giờ không không sử dụng được nữa mở cái file lúc nãy ra nữa để xem cho mình có những cái nào cụm năm này tân giang sống Anh ơi Tí nữa anh gửi giúp em xem ở con 398 của em khảo sát những xóm nào với Máy của em không đọc được cái file đấy Vâng vâng Vui lòng ấn kết thúc khảo sát hiện thực Đóng hết đi đã đây vị trí mình ở đây điện lực này tủ 8 cây đường 100 mét tủ cáp sữa ruộng chụp ảnh ạ ba tủ rồi anh em ạ những cái vị trí mà cần thiết để à, đặt cái tủ hộp cáp cái đợt trước lên hạ tầng thì nó rất khó để mình rà soát hết được những cái vị trí nào cần đấy à, đợt này mở rộng như này thì anh em nắm được cái địa hình rồi nắm được cái số lượng thuê bao triển khai rồi mình thì à, rất dễ để đặt cái tủ cáp những cái vị trí nào mà dân ít ấy, thì uh, tôi thường tôi ít đặt lắm tôi không không hay đặt mấy ví dụ ở góc bên kia góc bên kia có ba bốn nhà thì thôi kéo thẳng trực tiếp luôn này à, nó cũng à, bị hết cổng rồi mình sẽ đặt thêm xuất rồi anh em nhé đây đang chạy hai bốn bốn dây ở trên này tức là bốn nhà bốn nhà thì mình sẽ đặt ờ, cái cột này để giảm ờ, giảm thiểu cho cái tủ tủ bên kia đây mình sẽ đặt một tủ ở đây trời giữa ruộng rồi đấy thêm d ba cột vuông tủ 8 này cách đường 150 ờ, m. Ghi chú cột ngay cổng ủy ban cũ. Chụp ảnh. Tạo thì đặt ở đâu đây